Xin chào tất cả các anh chị đang theo dõi video livestream nhé. Và ngày hôm nay thì chúng em sẽ cùng ờ, giao lưu đến các cô chú chị trong cái ờ, buổi video livestream này cùng hướng dẫn cũng như giới thiệu đến các cô chú chị một số những vật món vật phẩm phong bì mà chúng ta thường xuyên ứng dụng trong cuộc sống. Ờ, có thể chúng ta biết hoặc chúng ta chưa biết nhưng mà nếu như chúng ta nắm được những cái yếu tố phong thủy trong cuộc sống chúng ta với những cái mặt tốt hoặc mặt xấu để chúng ta kích hoạt lên nếu nó tốt hoặc nếu chúng ta nó xấu chúng ta cần phải hóa giải đi đúng không ạ? và hóa giải nó khác nhau thì bằng cách mà chúng ta vẫn uh, xoay quanh cái việc chúng ta kiến tạo nên một cái không gian sống một cái môi trường sống hay là chúng ta thiết lập lên một cái ờ, bộ hồ sơ phong thủy để chúng ta xây dựng lên một ngôi nhà mới thì điều đấy là còn gì bằng đúng không ạ nhưng rất tiếc trong cuộc sống mà không phải lúc nào chúng ta có cơ hội hay có điều kiện để chúng ta xây dựng lên một cái ngôi nhà mới như thế vậy thì những ngôi nhà mà chúng ta đang ở vô tình nếu như gặp phải những cái trường hợp không tốt trong phong thủy hay là nếu như chúng ta muốn kích hoạt nó tốt hơn thì chúng ta sẽ làm như thế nào vậy thì bằng số những ờ, cách mà chúng ta thay đổi lại đi ờ, công năng cục diện đập phá tu sửa lại đi à, thì những trường hợp đấy cũng khá vất vả nhưng một số những cách khác mà chúng ta có thể ứng dụng phong thủy đó là chúng ta sử dụng những cái món vật phẩm và pháp khí phong thủy để mà hóa giải những cái trường hợp phong thủy xấu đó và ngày hôm nay thì phong thủy tăng nghiên cũng như đức trung sẽ cùng hướng dẫn đến các cô chú chị một số những món vật phẩm mà quan trọng mà chúng ta có thể quan tâm đến cũng như chúng ta sử dụng trong cái cuộc sống nếu như rằng là yếu tố phong thủy thì chúng ta bị phạm nha. rồi các cô chú chị cũng có thể là đặt câu hỏi đi đặt câu hỏi xoay quanh những cái uh, các cô chú chị hoàn toàn có thể đặt những câu hỏi mà xoay quanh cái uh, uh, ngôi nhà của mình đang gặp những cái trường hợp phong thủy xấu như thế nào thì phong thủy đông nghiệp cũng sẽ là hướng dẫn các cô chú chị cách mà chúng ta hóa giải đồng thời thì chúng ta chia sẻ video livestream này để kiến thức được lan tỏa đến với nhiều người hơn nhiều người sẽ nắm được cái cách mà sử dụng phong thủy nó trở nên tốt hơn rồi một số những cái một số những cái uh, trường hợp mà các cô chú chị luôn cần phải chú ý trong cuộc sống mà chúng ta uh, xử lý đến yếu tố phong thủy đó là khi mà xét đến một ngôi nhà khi mà xét đến ngôi nhà thì chúng ta sẽ biết rằng là chúng ta có yếu tố phong thủy bao quanh phía bên ngoài ngôi nhà tức là các yếu tố về cảnh quan cảnh quan rồi loan đầu rồi là trước sau của ngôi nhà đúng không ạ đặc biệt là phía trước ngôi nhà nó có sự tác động dội khí đến cái ờ, đại môn hay cửa chính nhà chúng ta hay là đấy là cái phía mà chúng ta nói về cái ờ, ngoại cục còn đâu là trong phong bì người ta cũng xét đến một yếu tố khác nữa đó là nội cục bên trong thì nội cục bên trong thì cái việc khi mà chúng ta thiết kế một cái ngôi nhà mà nếu như các cái phần công năng hay là những cái vị trí trong ngôi nhà mà đặt để các cái vị trí này nó không có được chính xác nó không được tốt mà nó phạm phải các cái yếu tố phong thủy thì nó cũng gây ra cái ảnh hưởng rất là nhiều ví dụ những cái công năng mà chúng ta biết như nhà vệ sinh hoặc là bếp đúng không ạ hay là cầu thang hay là bể phốt thì rất nhiều các yếu tố sai phạm như thế mà chúng ta không có phương án mà chúng ta hóa giải thì nó sẽ tạo ra rất nhiều những cái bất lợi trong cái ờ, cuộc sống chúng ta hàng ngày rồi em cùng ờ, đọc qua những câu hỏi của các cô chú chị nha chúng ta cùng nhau ờ, giao lưu đặt câu hỏi với lại là phong thủy đam mê để em có cơ hội ờ, tư vấn cũng như giải đáp đến các cô chú chị nhiều hơn nhé các cô chú chị đang theo dõi video livestream chúng ta cùng nhau ờ, giao lưu bằng cách đặt câu hỏi để em có cái cơ hội được giao lưu cũng như là giải đáp đến các cô chú chị nhiều hơn và chủ đề ngày hôm nay xoay quanh cái việc chúng ta sử dụng các món vật phẩm phong thủy như thế nào xin mời các cô chú chị chúng ta cùng uh, chia sẻ cũng như là cùng nhau uh, giao lưu bằng cách là chào nhau cũng như đặt những câu hỏi đi ạ em sẽ xin phép là đưa ra một số những cái uh, trường thực tế nha một số những cái trường hợp thực tế mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay trong cuộc sống nếu mà chúng ta không chú ý và sẽ gặp phải lỗi phạm phong thủy này một số trường hợp chúng ta nhìn thấy ngay này rồi ví dụ chẳng hạn đây là một trường hợp đầu tiên đây là một trường hợp đầu tiên mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay trong cái lỗi sai phạm trong phong thủy chói không nhìn thấy tắt cái đèn đi tắt cái đèn lại đi chưa thấy như các cô chú chị chúng ta nhìn thấy ở ngay trên màn hình uh, chiếc uh, iPad uh, của Đức Trung đây đang cầm nhé đây là một trường hợp gì chúng ta nhìn thấy ngay ạ đây là một trường hợp có một ngôi nhà này và chúng ta thấy là cả một đoạn đường nó có cái yếu tố đó là cái trực khí khi mà cái đường nó đi thẳng vào cửa nhà thì đây là một trong những cái hình thế sát mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay trong cuộc sống người ta gọi đó là lộ xung sát hay còn gọi là xuyên tâm sát các cô chú chị nhé mà rất nhiều các ngôi nhà sẽ dễ dàng gặp phải đặc biệt ở các vị trí đó là ngã ba đặc biệt các vị trí ngã ba ở vị trí chữ T ấy, thì chúng ta thấy rằng là có một cái đoạn đường nó đi ngang qua nhà chúng ta và ngay trước cửa nhà chúng ta mở ra thì nhìn thấy ngay một cái đường nó phi thẳng vào đúng không ạ chúng ta nhìn thấy ngay một cái đường nó phi thẳng vào một số những gia chủ thì ờ, không có nắm được yếu tố phong thủy nên lựa chọn những cái ngôi nhà ở khu vực ngã ba này để làm mặt bằng kinh doanh hoặc là văn phòng giao dịch bởi vị trí đó vị trí đông người ha. tuy nhiên một điều đó là trong phong thủy đây là một trong những cái lỗi sai rất cơ bản nhưng lại rất nghiêm trọng bởi vì rằng là đây là một trong những lỗ sai mà người ta gọi đây là lộ xung sát hay gọi là xuyên tâm sát lộ xung sát tức là lộ là đường xung là nó có sự trục xung trục xung đến và sát là sát khí do đó lộ xung sát ở đây là người ta nói đến cái hình thế sát là sát khí do cái đường nó đâm thẳng vào cửa nhà sát khí do đường đâm thẳng vào nhà chúng ta nhìn thấy ngay đó là một cái đoạn đường như thế này nó đi thẳng vào phía cửa nhà của chúng ta đúng không ạ thì các cô chú chị có thể nhìn thấy rằng là trong phong thủy thì người ta xét đến cái tốc độ lưu thông khí người ta xét đến cái dòng khí trường bởi vậy cho nên nếu như cả cái trục đường là cái trục đường dẫn khí do cái tốc độ lưu thông của phương tiện giao thông đi lại mà nó có cái yếu tố nó đi thẳng vào cửa nhà chúng ta như thế thì nó mang lại cái yếu tố sát khí rất lớn trong ngôi nhà nó mang lại cái dòng khí nó cứ cuồn cuộn nó chảy nó dội vào trong nhà chúng ta thì nó sẽ có cái sự ảnh hưởng rất lớn đến cái yếu tố phong thủy đặc biệt các thành viên sống trong gia đình này thì thường là cái tính hỏa nó rất lớn tính hỏa nó rất nhiều tức là thường xuyên nổi nóng ờ, bực tức do đó là nó dẫn đến việc hay cãi cọ hay là chúng ta có thể nhìn thấy ngay một cái yếu tố vật lý rất dễ nhìn thấy là nếu như một cái phương tiện giao thông nào đó có thể ô tô xe máy mà nó bị mất phanh thì nó có thể lao thẳng vào cửa nhà chúng ta đúng không ạ rất nguy hiểm do đó là trong phong thủy người ta tuyệt đối không có lựa chọn những cái ngôi nhà theo cái cách cục như thế này tức là mở cửa ra mà nhìn thấy cả ngay một cái đoạn đường nó lao thẳng vào đúng không ạ mở cửa ra nhìn thấy ngay một đoạn đường lao thẳng vào hay cũng là cái yếu tố là lộ xung sát xuyên xung sát như thế này nhưng nó lại là một cái trường hợp khác chẳng hạn ví dụ đây ví dụ này này ví dụ hạn đây là một đoạn đường ngõ đúng không ạ chúng ta biết rằng là trong việc quy hoạch đô thị thì ờ, tận dụng mọi cái khoảng ờ, không khoảng cách của cái ờ, mặt đồ dân cư do đó nó sẽ tạo ra những rất nhiều ngôi nhà san sát san sát nhau và những ngõ nhỏ và nếu như vô tình một cái nhà nào đấy lại lọt vào cuối một cái ngõ đúng không ạ vô tình một cái nhà nào đấy thì cái cửa hay cái cổng nó lọt thẳng cuối một cái ngõ thì nó sẽ tạo ra một cái nó sẽ tạo ra một cái ờ, yếu tố sát nó cũng gọi là xuyên tâm sát hay là lộ xung sát như thế và đặc biệt chúng ta thấy rằng là cái đường ngõ này nó rất hẹp à, do đó là cái tốc độ lưu thông khí của luồng gió hoặc là phương tiện đi lại thì nó càng nó càng tạo ra cái yếu tố gấp gáp do đó là cái luồng khí nó trực vào trong ngôi nhà chúng ta thì nó càng sát khí với lại chúng ta có thể thấy ngay một điều đơn giản đó là nếu như ngôi nhà ở cuối ngõ đúng không ạ ngôi nhà ở cuối ngõ thì nếu như vào cái ờ, mùa gió hạn thì nó mà đẩy nó mà đẩy gió vào thì nó cuốn hết rác vào cái cổng nhà chúng ta mất do đó là nếu như lựa chọn một cái ngôi nhà mà nó nằm ở cuối ngõ như này thì về cơ bản phong thủy cũng không phải tốt phong thủy không tốt do đó là nó sẽ uh, có ảnh hưởng rất xấu đến khi uh, ờ, các thành viên sống trong ngôi nhà uh, và đây không phải là nơi cư ngụ an toàn cũng như không phải là nơi để phát triển dài lâu được và nếu trong trường hợp mà các cô chú chị có một cái ngôi nhà như thế này mà lại muốn phong thủy tâm viên khảo sát để xây dựng mới thì uh, có lẽ đúng uh, phong thủy tâm viên sẽ từ chối ngay cái trường hợp như này bởi vì nó gặp yếu tố sát khí từ phía ngoại cục như vậy và khó mà có thể thay đổi được cái cách cục toàn hướng ngôi nhà bởi vậy cho nên là khuyên các cô chú chị là không nên ở ngôi nhà này không nên ở ngôi nhà này nếu như chúng ta lựa chọn mua đất hoặc mua ngôi nhà mà đã xây sẵn để chúng ta ở không nên ở ngôi nhà này thì đó là cái trường hợp xuyên tâm sát với cái trường hợp xuyên tâm sát này thì nếu như trong trường hợp chúng ta xây mới một ngôi nhà thì tuyệt đối khuyên các cô chú chị là không nên ở không nên mua nhé kể cả mua đất để mà chúng ta xây mà cái miếng đất đấy nó nằm ngay cuối ngõ thì tuyệt đối chúng ta không nên xây không nên ở hoặc nếu như mua sẵn một ngôi nhà nó có rồi thì cũng không nên mua cái ngôi nhà đấy luôn chưa nói bên trong nó đẹp đẽ như nào nhưng ngay trường hợp bên ngoài cái đường nó đi thẳng vào thì nó đã tốt rồi thì trong trường hợp nếu ngôi nhà mà chúng ta đang ở thông qua video livestream này các cô chú chị nhận thấy rằng nếu như ngôi nhà mà chúng ta đang ở hoặc ngôi nhà xóm hoặc ngôi nhà người thân mà gặp phải cái trường hợp sát khí như này thì chúng ta nên có cái ờ, lời khuyên liên quan đến hóa giải thì một trong những cái uh, vật phẩm phong thủy mà để hóa giải được cái trường hợp này ạ thì phong thủy thái nguyên thông qua quá trình nghiên cứu ứng dụng thì có đưa ra một cái vật phẩm ờ, mà, chúng ta có thể sử dụng nó đó là cái vật phẩm này các cô chú chị ạ để mà hóa giải các trường hợp xuyên tâm sát như vừa rồi ấy, thì phong thủy thái nguyên cũng có đưa ra cái vật phẩm để hóa giải nó thứ nhất là cái vật phẩm nó gọi là thái sơn thạch cảm đương thái sơn thạch cảm đương hay còn gọi là bạch ngọc thạch cảm đương đây là pháp khí gọi là bạch ngọc thạch cảm đương và trên đó trên cái phiến bạch ngọc thạch cảm đương này có ghi có triện bốn cái câu chữ đó là thái sơn thạch cảm đương và có cái đồi hướng dương ở giữa với cái tích của cái câu chuyện thái sơn thạch cảm đương đây là một vị pháp sư đúng không ạ có khả năng là tịch tà ma bia hóa giải những cái uh, yếu tố sắc khí đặc biệt khả năng tịch tà rất là tốt và tà ma ngã quỷ thì thường xuyên sợ ông tuy nhiên ông nhận thấy một điều là một mình ông thì không thể nào mà uh, diệt trừ ma quỷ cho tất cả các ngôi nhà tất cả các gia chủ được do đó là ông đã lên ngọn có sử dụng các viên đá ở trên đó ông khắc tên của ông vào ông sử dụng những ngọn núi thái sơn đó khắc tên của ông vào là thanh cảm lương do đó là ở trên cái ờ, bất cứ cái viên đá nào mà ông sử dụng để ông chấn cho các ngôi nhà đều ghi chữ là thái sơn thanh cảm lương và ông dùng uh, thuật của đạo gia ông khai quang và ông chỉ chú chỉ lực vào trong đó và mỗi một viên ờ, đá mang cái dòng chữ thái sơn thay cảm lương đó là một trong những cái pháp khí để mà ông chấn tại các cái gia chủ những ngôi nhà mà có tà ma quấy rối hoặc là có những ngôi nhà mà bị phạm phải sát khí thì ông sử dụng những viên đá để ông chấn tại trước cửa nhà để hóa giải những trường hợp mà tà ma ác quỷ quấy rối hoặc là những ngôi nhà bị phạm sát như vậy và trên cái phương án là chúng ta sử dụng cái bạch ngọc thạch cảm lương này là một trong những cái à, việc chúng ta ứng dụng phong thủy theo tích như vậy hơn nữa một điều là các cô chú biết rằng là cái chất liệu của bạch ngọc nó là từ à, loại bạch ngọc trắng nó mang cái tính dương khí rất là lớn chúng ta trong cái à, trong cái uh, bộ môn kỹ thuật điện tử ấy, thì chúng ta sẽ thấy một cái linh kiện đó là linh kiện thạch anh chúng ta có một linh kiện linh kiện thạch anh linh kiện thạch anh này nó tạo ra những cái xung nhịp đếm mà linh kiện thạch anh này thường gắn ở những cái uh, thiết bị đó là những cái thiết bị đếm như là đồng hồ hoặc là những thiết bị đếm dây ấy. thì linh kiện thạch anh này nó tạo ra cái xung nhịp đếm và xung nhịp đếm ấy nó chính là những cái xung nhịp của trường khí dương khí này nó đẩy những cái âm khí và tà khí ra phía ngôi ngoài ngôi nhà chúng ta do đó nếu như cái ngôi nhà chúng ta bị gặp phải trường hợp sát khí do cái đường nó đâm thẳng vào nhà hoặc là cái đường nó đường ngõ nó lao thẳng vào cửa nhà như thế thì chúng ta cần sử dụng ngón đập phẩm. thứ nhất là cái thái sơn thạch cảm đương này chúng ta gắn ở đâu ạ chúng ta gắn ngay ở dưới chân cổng chân cửa theo hai cái lỗ vít này có hai cái lỗ vít của cái uh, phiến bành gạc này chúng ta sẽ sử dụng nó để chúng ta gắn vào cái chân cổng trên cửa nhé chúng ta sẽ gắn lên chân cổng trên cửa bằng cách chúng ta khoan hai cái lỗ vít này chúng ta sẽ gắn theo chiều dọc như thế này để cái uh, năng lực cũng như linh lực của cái thái sơn thạch đảm Dương nó sẽ hóa giải những cái sát khí trên đặc biệt là bốn cái dòng chữ bốn năm cái câu chữ là thái sơn thạch đảm Dương được tô bằng đỏ chú sa đúng không ạ thì trong pháp khí phong thủy trong uh, phong thủy thì các pháp sư hoặc là các chuyên gia phong thủy hay là các uh, thầy phong thủy sử dụng cái màu mực đỏ của bệnh của gì nhỉ của mũi đỏ chu sa để trong cái công hiệu liên quan đến khai quang chỉ chú điểm nhãn linh vật do đó nó mang vào trong những linh lực để mình hóa sát rất là tốt bởi vì cho nên thứ nhất chúng ta sử dụng cái thái sơn thạch cảm đương này các cô chú chỉ chú ý đối với ngôi nhà chúng ta hoặc là ngựa cửa hàng kinh doanh hoặc những ngôi nhà của nhà xóm khu dân cư mà vào phải cái trường sát đấy thì chúng ta nên lưu tâm cái thứ hai nữa là một trong những cái pháp khí rất dễ sử dụng đó là chúng ta biết là mọi ngôi nhà thì đều treo gương đúng không ạ mọi ngôi nhà thì mọi người thường xuyên là sử dụng gương để mà treo thì đây là mọi người thường hay sử dụng loại gương bắt quái đúng không ạ cũng không biết mục đích treo gương đấy để làm gì không phải để chiêu tài hay để hóa sát hay làm gì cả nhưng thấy một số những ngôi nhà vốn dĩ không cần treo gương vẫn treo gương đấy nhưng mà để mà sử dụng các loại gương trong phong thủy chính xác thì chúng ta cần phải sử dụng loại gương đấy có mục đích một số các loại gương sử dụng trong phong thủy người ta sử dụng để mà hóa sát hoặc là người ta sử dụng để mà nghênh thái tuế thì đây là một trong những cái sản phẩm đây là một trong những cái vật phẩm mà để hóa giải những trường hợp sát trên đây gọi là gương bát quái của đầu của lồi rất nhiều các cô chú chị đã thỉnh cái loại gương này về để mà sử dụng thì đức chung ngày hôm nay giới thiệu kỹ hơn để các cô chú chị có thể hiểu được đây gọi là gương bát quái gỗ đào cầu lồi gương bát quái gỗ đào cầu lồi với chất liệu làm bằng từ chất liệu gỗ đào thuần chủng và sau đó thì là được uh, các uh, nghệ nhân cũng như là các chuyên gia phong thủy uh, theo sử dụng theo cái đồ hình đó là tiên thiên bát quái phối với lại là cổ tinh lạc thư đây là đồ hình tiên thiên bát quái để mang cái năng lượng của vũ trụ khởi nguyên cũng như là đồ hình của cổ tinh lạc thư trên này tức là nó mang cái yếu tố cả tiên hậu thiên bát quái phối hợp lại với nhau để mang cái linh lực liên quan đến tịch tà hóa giải sát khí ngoài ra nó sẽ có một cái gương ở giữa là gương cầu lồi với cái gương cầu lồi này thì nó sẽ có cái tác dụng đó là phản lại cái trường sát khí đến với lại cái ngôi nhà tức là đến cái đại môn của chính nhà chúng ta chắc chắn gương chúng ta cứ treo ở cửa chính vậy thì nếu như cửa chính đại môn nhà chúng ta mà gặp phải cái trường hợp sát do cái đường nó đâm thẳng vào nhà hoặc là những cái yếu tố như ngoại xung sát khác như là phản quang sát Ờ, rồi là thương sát hay là thiêm trảm sát thì chúng ta đều sử dụng cái loại gương này chúng ta treo để nó hóa giải khi mà luồng trực khí nó đến như vậy đến cái mặt gương rồi thì nó sẽ phản ngược lại nó sẽ dồn ngược lại đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái loại gương bát quái của đầu của lồi này trong cái việc ứng dụng phong thủy như thế phía mặt đằng sau của gương bát quái của đầu của lồi thì nó có chú nó có phù và chú của đạo gia có phù chú đạo gia để mang cái công hiệu là chấn trạch chi bảo cũng như là tịch đào hóa sát được tô bằng ngực đỏ chu sang được sử dụng chú và đạo ra để in tô phía sau uh, ờ, chiêu tài linh bảo chấn trạch chi bảo và tịnh đạo hóa giáp thì ờ, nó mang công hiệu như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng các loại gương như thế này chúng ta treo chứ không phải là chúng ta cứ mà mà mua một cái loại gương thủy tinh về có đồ bắt quái thậm chí là đồ bắt quái được vẽ ngược thì nó rất là buồn cười sai luôn cả cái nguyên tắc phong thủy luôn chứ chưa nói đến các cái tác dụng khác nữa chúng ta cần phải sử dụng đúng cái vật phẩm nha chúng ta cần phải sử dụng đúng vật phẩm một trong những cái câu hỏi khác của cô chú chị rằng là rất nhiều câu chú chị đặt câu hỏi với đức trung đó là nhà của cô chú chị có cổng cửa đối diện với cửa nhà xóm đối diện với cửa nhà xóm thì liệu rằng là có nên treo cái gì không thì khuyên các cô chú chị rằng là đối với những trường hợp mà cửa hoặc cổng nhà mình đối diện với cửa nhà xóm đây là trong những cái trường hợp thông thường thôi chứ nó không có gì là phức tạp cả bởi trong cái phương án lập về đô thị chúng ta thấy rằng là cái lòng đường nó vài mét như thế thì cái cửa nhà mình với cửa nhà xóm nó dễ dàng đối diện nhau đúng không ạ nó dễ dàng đối diện nhau nếu như cửa nhà mình đối diện cửa nhà xóm thì nó không có cái gì được không có gì là to tát cả mà chúng ta cần phải lo lắng à, lo lắng là khi một cửa nhà chúng ta mở ra mà nhìn thấy những hình thế sát ví như cột điện ở giữa trước cửa nhà hoặc là cái uh, vật nhọn nó đâm thẳng cửa nhà chúng ta hoặc là những cái uh, ánh sáng của cái gương kính mà nó chiếu thẳng vào cái ngôi nhà chúng ta thì đấy mới là sát khí lớn còn đâu rằng là mỗi mỗi cửa nhà mình đối diện cửa nhà xóm thì cũng không có điều gì lo lắng nhưng mà một số gia đình thì lại dùng gương để mà treo thì đối với cái gương nó không phải là treo trong đầu đấy nếu như không phải đối diện với sát khí thì cũng không cần phải treo gương bởi vì rằng là nếu mà treo gương thì các cô chú chị sẽ nhận thấy một cái trường hợp đó là khi chúng ta treo gương xong thì ờ, nhà xóm người ta cảm thấy khó chịu đúng không ạ nhà xóm người ta cảm thấy khó chịu và không hiểu lý do tại sao vì đi treo gương để phản nhà người ta và người ta lúc này lại lấy một cái gương khác người ta treo lên để phản lại hai nhà tự dưng chả nói chả đừng thành ra người ta yêu thương nhau có khi phải ghét nhau vì cái gương đúng không ạ do đó là nếu như trong trường hợp cửa nhà mình với cửa hàng xóm nó không có đối diện với sát khí thế cả chỉ đơn giản là hai cái cửa đối nhau trong hai cửa đối nhau thì người ta cứ lo ngại rằng là nó có yếu tố về đối khẩu do đó là cái sự hòa hợp nó không có tốt thực ra nó hòa hợp tốt hay không nó còn nhiều cái yếu tố là cái cái cách mà chúng ta hành xử trong cuộc sống như thế nào đúng không ạ còn nếu như cửa với cửa đối diện với nhau thì không cần phải treo gương chỉ bằng ở đây các cô chú chị chỉ cần sử dụng 5 cái đồng hoa mai thôi chúng ta sử dụng cái đồng hoa mai chúng ta dán tại cái cửa chính để mà làm gì ạ để mà tăng thêm cái công việc liên quan đến chiêu tài và tăng thêm yếu tố về phúc khí và hòa hợp thế thôi để giúp cho cái ngôi nhà chúng ta nó trở nên hài hòa hơn và nhà xóm cũng thế chứ không cần phải treo gương chứ treo gương xong thì nhà mình cảm giác thấy rằng là hình như cái sắc khí bên kia nó lại rộ sang nhà xóm cũng thấy là nhà này rộ sang này kia hai nhà cũng khi âm thầm ghét nhau về quỹ gương à, do đó là nếu chọn là cửa hai nhà đối diện nhau mà không có những trường hợp sắc khí gì thì không cần treo gương đâu không cần phải lo đó thì đấy là một trong những cái mà chúng ta cần phải à, chú ý với lại cái à, chúng ta có thể chú ý hơn với lại cái ờ, trường hợp liên quan đến ờ, cái ờ, sát khí đến từ cái việc đến từ cái lộ xung sát hoặc là gọi là xuyên tâm sát Đây, nào xem là các câu hỏi các cô chú chị có đặt ra không nào và đấy nếu như có câu hỏi nào cô chú chị thì đặt to giúp anh nhé có chị Thư Trịnh ạ Chị Thư Trịnh muốn hỏi Em ơi cho chị hỏi là hàng rào nhà hàng xóm có gắn thanh sắt mà chổng lên tường chĩa sang bên cửa sổ nhà chị Vậy có sao không em? Tức là bên nhà hàng xóm khi mà mình nhìn ra cửa sổ đúng không ạ? Chị Thư Trịnh có đặt câu hỏi như vậy thì ờ, để xem này. Khi mà khi mà tức là khi mà chị nhìn ra khi mà chị nhìn ra ngoài cửa sổ thì chị nhìn thấy cái hàng rào nhà hàng xóm đúng không ạ? thì cái góc thì cái mũi nhọn nhà xóm nó chiếu thẳng lên trời hay là nó quạt vào phía cửa nhà chị ạ nếu như trong trường hợp nó chiếu thẳng lên trời thì chúng ta cũng không có lo ngại nhiều còn nếu như cái phần mũi nhọn của cái hàng rào đấy thì nó lại quạt về phía cửa sổ nhà mình thì đấy là một trong những cái yếu tố sát mà chúng ta nhìn thấy ngay đó là thương sát thương sát đến trong cái trường hợp nó có những vật nhọn mà nó chiếu thẳng đến cái điểm nạp khí trong ngôi nhà ví như cửa chính hoặc cửa sổ đấy, cửa chính cửa sổ hoặc là những cái góc nhọn của những ngôi nhà mà nó chiếu vào thì đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay trong cuộc sống chúng ta có thể nhìn thấy ngay trong cuộc sống chiếu sang cửa sổ nhà chị nếu như trong trường hợp là cái mũi nhọn mà nó chiếu sang cửa sổ nhà chị như thế thì ờ, trong trường hợp nhà hàng xóm mà người ta không thay đổi được thì mình chỉ có cách mình hóa giải thôi nhằm mình cách hóa giải thì trong trường hợp này chị nên sử dụng một cái hồ lô gỗ đào chị thưa chị ạ chị nên sử dụng một cái hồ lô gỗ đào chị ờ, tiến hành là treo tại cái uh, Ờ, khung của cái cửa sổ đấy cái hồ lô cô đào nó nhỏ nhỏ khoảng 11 cm chỉ treo tại khung của cửa sổ để mà mang cái yếu tố đó là thu trừ cái ờ, sát khí từ thương sát của cái hàng rào nhà xóm nó chữa sang thì đây một trong những cách mà chúng ta hóa giải nhẹ nhàng thôi chứ đôi cửa sổ chúng ta không biết treo gương như nào được cả à, chúng ta sử dụng một cái hồ lô gỗ đào để chúng ta treo vào cái phần khung của cái cửa sổ đấy mà nó có cái khả năng nó thu trừ cái sát khí của cái thương sát do mũi nhọn nó tạo ra thế này các bạn trợ lý các bạn sẽ inbox qua cho chị cũng như gửi văn phẩm để chị có thể nắm rõ hơn nắm rõ hơn rồi Chị Lan Nguyễn có đặt câu hỏi năm đồng hoa mai treo như thế nào, treo ở vị trí nào ở cửa chính á? năm đồng hoa mai trong cái trường hợp như em nói là cửa cái cửa đối diện nhau, nó tạo ra yếu tố về đối khẩu. Không phải lo mà trong gương đâu, chúng ta sử dụng năm đồng hoa mai. năm đồng hoa mai ở đây là năm đồng hoa mai rời, chị Lan Nguyễn nhé. năm đồng hoa mai rời tức là một cái sâu hoa mai mà nó có năm cái đồng rời, đấy là cái sâu hoa mai này đây chị đang nghĩa là đây chính là cái đồng hoa mai của phong thủy lâm viên này nhưng đây là ba đồng hoa mai nó sâu với nhau thì đây chỉ sử dụng ba năm cái đồng hoa mai như thế này nhưng mà nó là rời hẳn ra nó không có dây kết như này đâu chị sử dụng năm đồng hoa mai rời này chị sẽ dán tại đâu ạ chị sẽ dán tại cái đường bao cửa như chị nhé cái đường cái bao cái cửa nhà mình nó sẽ có cái đường bao đúng không ạ thì lúc này chị sẽ dán vào cái đường bao cửa tức là cái khuôn cửa phía bên trên tức là cái khuôn cửa phía bên trên đúng không ạ tức là cái cửa thì chúng ta sẽ tạo thành khung như thế này đúng không thì chúng ta sẽ dán năm đầu hoa mai một hai ba bốn năm ở cái phía khung cửa phía bên trên như này một hai ba bốn năm theo năm đầu như này tức là ngửa mặt lên chúng ta sẽ nhìn thấy tại cái đường bao cửa đấy để nó tăng thêm yếu tố là cái hấp thụ được cái thiên khí tốt cũng như hóa giải những cái sát khí và trường khí xấu đến với ngôi nhà chúng ta thì nguyên tắc dán như thế nào bởi vì đầu hoa mai nó sẽ có mặt hình và mặt chữ đầu hoa mai nó sẽ có mặt hình và mặt chữ thì cái phương án mà chúng ta sẽ dán như thế nào thì ờ, trợ lý sẽ hướng dẫn thêm cho chị cho à, tùy theo chị cung cấp thêm cái hướng nhà chị là hướng gì nữa để cho em căn cứ xem là thiên khí năm nay các tinh hay là không tinh nhà đó đến để có phương án sử dụng để mà hóa giải cho chị sẽ tốt hơn Đấy. ngoài ra thì nếu như để dùng năm đồng hoa mai người tăng tài thì người ta dán theo cái cách đó là một đồng đầu tiên sẽ là mặt chữ nó ngửa ra và đồng tiếp theo sẽ là mặt hình cứ đan xen như vậy là chữ hình chữ hình chữ theo hết năm đồng như thế nhé chúng ta sử dụng năm đồng hoa mai chúng ta dán đấy chúng ta sử dụng năm đồng hoa chúng ta dán sẽ ok thôi Vâng, chị Lan lại có câu hỏi là cửa ban công nhà mình nhìn thẳng mái kính bể bơi và hàng ngày bị ánh nắng chiếu hắt lại vào nhà thì đây là thế sát gì và hóa giải như thế nào ạ? Ok. Anh Phong Trần cho em một chiếc gương nhé. Ok, tí nữa bạn các bạn trợ lý các bạn sẽ liên lạc với anh thêm. Đặt lại câu hỏi và bạn câu hỏi đi. Câu hỏi của chị Lan Nguyễn, ừ. cửa ban công nhà mình nhìn thẳng mái kính bể bơi và hàng ngày bị ánh nắng chiếu hắt lại vào nhà. Rồi, ok chị tức là cái cửa ban công nhà chị đúng không ạ thường là cửa ban công ở đây là có thể là cửa ban công của phòng ngủ hoặc cửa ban công của phòng thờ thì trong cái trường hợp nếu chúng ta bước ra ban công chúng ta nhìn thấy ngay cái máy kính của bể bơi phía đối diện mà qua buổi sáng mặt trời chiếu vào hắt sang thì đây là một trong những cái yếu tố sắc người ta gọi là phản quang sắc khi mà cái yếu tố sắc do cái yếu tố ánh sáng từ cái nhà kính hoặc là những cái mảnh gương hoặc cái mảnh gương vỡ hoặc là máy kính mà nó dội ngược lại chúng ta lại những cái tia hắt sáng này nó rất gắt những tia sáng gắt như thế nó sẽ tạo ra yếu tố sắc người ta gọi là phản quang sắc nó gọi là phản quan sát và cái điều này nó khiến nó mất cân bằng ánh sáng trong ngôi nhà chúng ta và nó tạo ra những cái vệt sáng cắt như vậy nó tạo ra yếu tố sát khí thì trong cái trường hợp mà nếu yếu tố mà uh, cửa ban công nhà chị bước ra mà nhìn thấy yếu tố sát như vậy thì thứ nhất trong phong thủy người ta sẽ sử dụng một số những cái phương án tự nhiên như sau thứ nhất là chị sẽ sử dụng một số những loại rèm chị sử dụng loại rèm để che lại cái khi ánh sáng hắt vào như thế ở đây có thể là rèm mảnh hoặc rèm vải nhé để che lại cái ánh sáng hắt vào bên trong ngôi nhà không để ánh sáng nó hắt vào cái thứ hai chị có thể sử dụng một số những cái chậu cây uh, mà có cái tán mà nó cũng gọi là là, là, là, là khá là đẹp đi vừa mang yếu tố về trang trí cho ban công cũng như là dừa sử dụng các loại cây như vậy thì nó che bớt cái ánh sáng hắt vào như vậy Đấy, tuy nhiên một điều đó là uh, những trường hợp như thế thì chúng ta có thể sử dụng nhưng không phải dẹp không phải lúc nào bóng do đó tiếp nữa cây cũng không phải đặt bên ngoài lúc nào nó sống được nhưng mà nó chết thì trong phong thủy thì người ta vẫn có thể sử dụng các loại gương nó là gương gỗ đào gỗ đồi như thế này chị nhé chị cũng có thể sử dụng loại gương có đầu cầu lồi như chị treo tại cái ban công tầng hai bởi vì là cái phần gương mặt gương lồi như này cũng sẽ mang cái yếu tố là nó phản lại cái sắc khí do ánh sáng hát vào như vậy nhớ người ta biết chỉ biết rằng là người ta sử dụng cái tính chất của gương để người ta phản lại khí thì chúng ta biết là trong ruột phích đúng không ạ trong ruột phích người ta sử dụng loại ờ, trắng bạc người ta sử dụng là trắng người ta, sử dụng là tinh để lỏng bạc để người ta tráng lên trong cái ờ, cái ruột phích bên trong uh, ruột phích thì mình nước nóng đúng không ạ nước nóng thì quả là hơi nóng nhưng tại sao người ta lại tránh cái phần ruột bạc ở bên trong như thế bởi vì cái hơi nóng nó sẽ bốc lên và nó vẫn là luộc ý sau đó là nó gặp khi ánh sáng bạc uh, nó gặp cái lớp bạc ở phía bên trong vậy nó phản lại cái ánh sắc nó phản lại những cái luồng khí nóng ở phía bên trong do đó là nó không bị thoát ra ngoài nó không thoát ra ngoài do đó nếu như nói về ý thì người ta cũng sử dụng gương để người ta có phương án để ta hóa giải thì gương cầu lồi là cái loại gương mà nó mang lại cái phản khí rất là tốt mọi cái ánh sáng từ tứ phía nó chiếu vào đây thì nó đều phản do đó người ta sử dụng loại gương có đầu của lồi này để người ta hóa giải những trường hợp do um, sát do xuyên tâm sát rồi là lộ xung sát hay là ờ, phản quan sát thì người ta sử dụng loại gương này hay là các cái nói chung là các loại sát khí mà nó đến từ yếu tố loan đầu các loại sát khí mà đến từ yếu tố loan đầu tức là yếu tố phía bên ngoài ngôi nhà người ta đều sử dụng loại gương này em sẽ hướng dẫn các chị thêm một số các loại một số hình thế sát nữa một số hình thế sát nữa mà chúng ta sẽ thể nhìn thấy ngay trong cuộc sống mà chúng ta sẽ dễ dàng gặp phải rồi một số loại sắt đây này ví dụ chẳng hạn đây là một trong những cái vừa đấy chúng có nói mình xuyên tận sắt rồi đâu thì đây là một trong những sắt khác đây gọi là gọi là gì liêm đao sắt cái này gọi là cái hình thế sắt này gọi là liêm đao sắt nhé các cô chú chị nhé cái hình thế sắt này gọi là liêm đao sắt liêm đao sắt ở đây liêm đao sắt còn gọi là phản công thủy sắt nó là một trong những cái trường hợp sát khí do cái gì do các đoạn đường cong và nó lia thẳng vào cái phần cửa nhà chúng ta chúng ta biết rằng là trong cái việc quy đô thị thì ờ, đất nước Việt Nam mình thì cũng ờ, rất tiếc không phải lúc nào cũng thẳng tưng như ờ, như việc quy đô thị ở một số các đất nước phát triển do vậy rằng là các cái đường cong chúng ta khá mềm mại đúng không ạ và vô tình cong quá vô tình cong quá thì cái đường cong đấy nó sẽ vắt vào những cái ngôi nhà mà nằm ở ngay cái đỉnh điểm của vắt cong đấy ngay cái đỉnh điểm khúc cong đấy mà có một ngôi nhà thì các cô chú chị hình dung rằng là tốc độ lưu thông của phương tiện giao thông nó phóng rất nhanh vượt qua vượt lại vượt qua vượt lại đúng không ạ sau đó cái luồng khí đấy nó giống như một cái vệt đao nó chém vượt qua cái ngôi nhà của mình vượt qua ngôi nhà mình và nếu như cái ngôi nhà chúng ta mà lại nằm ngay ở cái phần khúc cong đỉnh của cái vật cong đấy mà chúng ta hình dung nó giống như một cái vệt đao chém thẳng vào nhà thì cái luồng sát khí đấy nó sẽ trực thẳng ngay đến ngôi nhà chúng ta ví dụ như này nè ví dụ chúng ta thấy là đây là một đoạn đường cong này đây là một đoạn đường cong nó cong như thế này và cái phần đỉnh của cái đoạn đường cong nó sẽ chiếu thẳng ngôi nhà do đó là nếu như trong trường hợp ngôi nhà mà gặp phải cái yếu tố phản cung thủy sát như thế này thì nó sẽ dễ dàng gặp phải những cái trường hợp rất xấu cho phong thủy ờ, các thành viên trong nhà nó dễ rơi vào trường hợp đó là thương tật mất máu cũng như là tính tình không ổn hay bất hòa đúng không ạ cơ sở kinh doanh thì chắc chắn là chủ thợ không có sự hài hòa thậm chí là còn gây ẩu đả trong cái quá trình kinh doanh buôn bán nữa nhé nhất là những cả ăn uống do đó là trong những trường hợp như này thì nó không có tốt cho phong thủy đâu ờ, thì chúng ta cũng đều sử dụng cái gương ờ, bắt quấn vào đầu cổ lồi để chúng ta tiến hành để chúng ta sử dụng nhé à, ờ, hay là phía bên trên nữa này phía bên trên nữa đây là một trong những cái trường hợp sát mà đức trung cũng như thầy đăng minh đi khảo sát trực tiếp và đây là hình ảnh mà đức trung có chụp lại đây các cô chú chị nhé đây chúng ta thấy rằng là ở đây là một cái cửa sổ khi mà chúng ta nhìn ra cửa sổ chúng ta sẽ thấy gì ạ chúng ta mở ra cửa sổ chúng ta sẽ nhìn thấy ngay hai cái chúng ta nhìn thấy ngay hai cái phần vách dựng lên của hai cái tòa nhà cao tầng hai bên đúng không ạ và nó tạo ra một cái khe hở gió ở giữa nó sẽ tạo ra một cái đường luồng ở giữa và cái đường luồng này thì chúng ta hình dung ra thì nó giống như một cái vết chém và tách đôi hai tòa nhà ra đúng không ạ người ta gọi đây là thiên chạm sát người ta gọi đây là thiên chạm sát tức là thiên là trời đúng không ạ chạm là là chạm chặt đấy à, sát là sát khí thiên chạm sát có nghĩa là cái sát khí đến từ cái vết ờ, vết chém từ phía trên trời xuống người ta gọi là thiên chạm sát do cái việc là hai cái tòa nhà cao tầng nó dựng lên và nó tạo một cái khe hở ở giữa ờ, và nó gọi là thiên chạm sát và đến cái khe hở này mà càng nhỏ thì cái tốc độ lưu thông gió ở phía bên trong nó càng dít và nó tạo ra cái sát khí càng lớn với những ngôi nhà bởi bị trực cái luồng sát khí này thì không phải tốt đây trong trường thực tế sẽ ra như thế này trong trường thực tế các cô chú chị có thể thấy rằng là trong cái ngôi nhà ở những ngôi nhà phố đúng không ạ người ta xây sát sát nhau nhà liền kề mặt phố xây sát sát nhau nhưng mà nếu như lại còn để ra một cái khe hở ở giữa như thế này người ta để ra một cái khe hở giữa như thế này thì nó sẽ tạo ra cái yếu tố sát khí do cái luồng sát khí nó rít vào phía giữa trục khí như thế này nó tạo ra một cái luồng khí rất lớn ở cái khe giữa ánh sáng như này và nó tạo ra cái yếu tố luồng sắc khí trực đến và nếu như cửa ngôi nhà nào mà mở cửa ra nhìn thấy ngay cái khe sáng như này thì chắc chắn nó sẽ rơi vào trường hợp là xuyên gọi là thiên trả sát trong vì thiên trả sát là một trong những cái sát nó mang lại cái sức ảnh hưởng rất lớn nó không hề tốt cho ngôi nhà kinh doanh buôn bán không không không không không không có được lợi lộc gì cả đồng thời các thành viên trong nhà dễ gặp những cái ờ, chuyện bất hòa với nhau ừ, dễ những cái ờ, sự vụ ngoài ý muốn hay đây một trong những trường hợp tương tự này hai ngôi nhà nó xây hai ngôi nhà xây xong sẽ tạo ra một khe hở ở giữa hai ngôi nhà xây xong nó tạo ra một khe hở kẹp giữa thì nó không có tốt đúng không ạ nó không có tốt n bởi vậy cho nên là chúng ta cần phải lưu tâm để chúng ta hóa giải ok chị tiêu chị đó. Ờ, chị quan sát chị đã thấy rằng là có rất nhiều những cái ờ, yếu tố phong thủy trong cuộc sống mà chúng ta có thể lưu tâm và chúng ta ứng dụng và quan sát được thấy rất ngay nhiều yếu tố tại Hà Nội ví dụ tại Hà Nội có rất nhiều cái sát rất lớn mà chúng ta có thể nhìn thấy uh, chúng ta có thể nhìn thấy ngay những thậm chí những cái tòa nhà trụ sở công việc rất lớn có yếu tố cả một trục đường đi thẳng vào Đấy, và cũng rất nhiều những cái trường hợp phân tích của các chuyên gia phong thủy về các uh, trường hợp sát như vậy đúng không ạ những cái tòa nhà công quyền có yếu tố sắt nó đi cả một cái trục đường rất dài nó lao thẳng vào đúng không ạ và các nhà lãnh đạo của tòa nhà đấy đều gặp những cái bất ổn cả ừ, đều gặp những cái bất ổn do đó là phong thủy nó là cái thực tế nó không có nó không có có có có, có nó không có gì khó hiểu cả chúng ta thể dễ dàng nhìn rồi Chị Hòa Hoàng có một câu hỏi à, Nhà mình hướng đông ghé nam 17 độ Muốn treo 5 đồng hoa mai thay gương bát quái Vui lòng tư vấn giúp chị Hòa Hoàng là nhà mình hướng đông phía nam 100 ở uh, hướng đông phía nam 17 độ đúng không ạ năm độ Hoa Mai hay vân vân tư vấn có khi ở đây chị Hòa chị Hòa Hoàng ạ chị Dung là một cái ờ, mặt là cái hướng đông nó sẽ có một cái giải độ nhất định à, thì ờ, em nhờ chị thêm là chị sử dụng cái ứng dụng la bàn việt chị tải về sau đó chị đo cũng để xem cho em hướng đông nó chỉ là bao nhiêu độ đây này cái ứng dụng la bàn việt nó sẽ như này nhé chị thấy cái mặt la bàn nó sẽ quay quay này chị sẽ xem là hướng đông ở đây nó chỉ là bao nhiêu độ luôn thì em sẽ nắm được chi tiết hơn bởi vì hướng đông nó có giải độ từ 67,5 độ cho đến 112,5 độ thì cứ nằm trong khoảng 45 độ đấy từ 67,5 độ cho đến 112,5 độ thì nó là hướng đông thì nó cụ thể rơi vào bao nhiêu độ đúng không ạ 110 mấy độ hoặc 9 mấy độ với 8 mấy 7 mấy độ thì nó là hướng đông thì chúng em sẽ tư vấn kỹ lưỡng hơn đấy chúng em sẽ có sự tư vấn kỹ lưỡng hơn đấy, khi đấy sẽ giúp chị nhà tuy nhiên cũng thể có thể khẳng định ngay một trong những cái yếu tố mà đối với vận khí là hướng đông trong cái năm 2010 à, năm 2020 này đúng không ạ trong năm 2020 chúng ta biết rằng là hướng đông này thì uh, ờ, ờ, trong năm 2020 thì uh, thất xích ba quân về trung cung mà chúng ta nhìn thấy ngay sao số 5 là sao quan đại sát nó sẽ đáo đến nhà hướng đông do đó những ngôi nhà hướng đông thì có vận khí xấu của sao quan đại sát đáo đến thì đối với vận khí của ngũ hành đại sát đáo đến như vậy thì khuyên chị nên có phương án để chị hóa giải thì thứ nhất ở đây rằng là nếu như treo gương thì tốt nhất là cần phải xem xem là loan đầu tức là cái yếu tố sát khí ngoại cục nó có tồn tại hay không thì chỉ sử dụng gương còn nếu mà không chỉ sử dụng 5 cái đồng hoa mai rời chị tiến hành chị dán tại cái khuôn cửa của ngôi nhà hướng đông nhà mình nhé chị dán tại ngôi nhà hướng đông nhà mình theo nguyên tắc đó là ờ, hai đồng đầu tiên nó sẽ mặt hình nó sẽ ngửa ra đồng ở giữa là mặt chữ và hai đồng tiếp theo nó sẽ là mặt hình tức là hình hình và chữ hình hình hình hình chữ hình hình mình sẽ sử dụng 50 đồng hoa mai giờ đến mình sẽ dán tại cái khuôn cửa tức là cái đường bao khung cửa như thế này đúng không ạ mình sẽ dán ở phía bên trên đây nửa mặt đây là mình sẽ nhìn thấy đồng hoa mai đấy nhé dán theo nguyên tắc là hai đồng đầu tiên là mặt hình ở giữa là mặt chữ và hai đồng tiếp theo cũng sẽ lại là mặt hình thì nó sẽ hóa giải ờ, đi cái phần nào sát khí của ngũ hành đại sát ngũ hành đại sát của thuộc thổ năm 2020 đào đến nhà hướng đông nó mang lại cái sát khí đúng không ạ đây là gọi là ngũ hòa đại sát đại hướng tinh thì nó mang những cái chủ liên quan đến thị phi phá tài mất người mất của đúng không ạ những ngôi nhà là hướng đông thì không thể xây dựng được những ngôi nhà mà nào mà đang là hướng đông thì đó lại cái sát khí của cái sao này do đó cần phải hóa giải thì những ngôi nhà nào anh chị đang ở hướng đông thì chú ý nhé hướng đông thì chúng ta buổi sáng mở mắt ra nhìn thấy mặt trời chiếu thẳng vào cửa nhà nó biết ngày đúng không đó do đó chị sử dụng năm đồng hoa mai chị sử dụng 50 đồng hoa mai à, có một câu hỏi của anh Trần Công Tuân anh hỏi là tuổi mùi năm nay vận khí như thế nào có được tốt không đúng không ạ à, tháng này hoặc là không có vận khí không được tốt à, gặp nhiều xui xẻo đúng không ok thế thì cũng tiện đây trao đổi với các anh chị tuổi mùi luôn đặc biệt là anh Tuân rằng là với tuổi 19 91 ờ, tân mùi hay là các tuổi mùi về các bạn trong năm 2020 này đúng không ạ tí mùi nó có sự tương hại đúng không ạ tí mùi nằm trong lục hại do đó là tuổi mùi nó rơi vào trạng thái hại thay thuế tuổi mùi rơi trạng thái hại thay thuế bởi vậy cho nên rằng là uh, đối với trường hợp hại thay thuế nó sẽ có nhiều sự ảnh hưởng bất lợi đến từ thay thế chính quân do đó rằng là các yếu tố về sức khỏe công danh sự nghiệp hay là tình cảm về các bạn nó sẽ có nhiều sự trắc trở nó xin là có nhiều sự trắc trở bởi vậy cho nên rằng là năm 2020 này với năm 2021 2021 là năm tân sửu sửu mùi tương xung do đó mình cũng lại uh, lưu ý với anh luôn là khi tuổi mùi năm sau sẽ còn vất vả thậm chí vất vả hơn cả năm nay nữa năm sau tuổi mùi xung với tuổi sửu do đó là tuổi mùi có thể coi là một trong các con giáp xấu nhất trong các 12 con giáp luôn về cái vận khí đi xuống do có sự tương xung thay thế bởi vậy cho nên là khuyên anh nên có phương án anh uh, lưu tâm trong việc hóa giải thì nó sẽ tốt hơn bằng cách là anh ờ, thứ nhất là anh lưu tâm với các trường liên quan đến sức khỏe uh, mối tình cảm hay công việc sự nghiệp của mình đặc biệt những cái chuyện liên quan đến thị phi về tiền bạc ừ. thì kết hợp đồng thì anh cũng chú ý là uh, đọc kỹ các điều khoản để mà tránh những cái thị phi về kiện tụng tiền bạc sau này hay là sức khỏe thì uh, nên có cái uh, quá trình mà uh, chế độ ăn uống cũng như thể dục uh, nghỉ ngơi hợp lý không thức quá khuya thì nó sẽ tốt hơn cũng như là có cái thói quen ăn uống lành mạnh thì nó sẽ giữ gìn cho sức khỏe của mình tốt hơn à, nếu như vào các cái năm mà thậm chí chúng ta bình thường chúng ta có thể là phóng túng ờ, không có quan tâm nhiều sức khỏe đúng không ạ thì về cơ bản năm đấy cũng không có điều gì bất lợi nhưng đã vào những cái năm mà thái tuế đến thì sức khỏe chúng ta sẽ có sự ảnh hưởng nhiều do vậy một trong những biến cố uh, dễ dàng xảy đến với sức khỏe thì càng phải chú ý nhiều hơn đấy bởi vậy cho nên rằng là có cái những phương án sử dụng thêm những cái vật phẩm phong thủy mà hóa giải hay là kích hoạt tiền năng lượng cho năm nay nó tốt hơn thì cũng là một trong những cái cách mà hóa giải được cái thị phi do hại cho đến năm nay cũng như là tạo cái tiền đề để bớt đi cái khó khăn trong cái việc xung thay thế vào năm 2021 tân sửu lần sau các anh chị tuổi mùi chú ý nhé 1991 tân mùi hay là 19 uh, 67 đinh mùi đúng không ạ hoặc là 19 uh, 79 kỷ mùi càng cần phải chú ý điều này nhé ngoài ra để mà hóa giải thì ờ, anh tuân anh cũng chú ý anh có thể sử dụng một trong những món cổng hộ thân đó là cái mặt khai dương phú quý như thế này anh có thể sử dụng cái món vật phẩm là khai dương phú quý như thế này đây là một trong những cái trang sức mà đeo cổ rất là dễ dàng sử dụng đối với các cái à, tuổi mà phạm phải đại quế năm 2020 hoặc năm 2021 đây là cái vật phẩm gọi là khai dương phú quý mà anh nghiên cứu anh sử dụng thêm à, với năm 2020 thì chúng ta biết rằng là 2020 canh tí đúng không ạ canh canh kim mà thủy uh, canh kim người ta gọi là là kim hàng thủy lạnh ạ Đấy. bởi vì là canh kim là tí thủy đúng không ạ do đó nó rơi vào cách cục là kim hàng thủy lạnh trong đó là canh ký lại là là âm thổ do đó nó sẽ rơi vào cái cách cục là kim hàn thủy lệ và táo thổ bởi vậy cho nên rằng là nó sẽ năm nay một trong những cái năm mà nó có sự bất hòa về cái uh, âm dương ngũ hành đối với bản thân thái tuế do đó là các cái mối tương quan đến cái yếu tố các tuổi phạm phải thái tuế năm nay thì cũng đều có nhiều sự bất lợi hơn ví dụ là năm coi với canh tí các tuổi là tí là toàn thái tuế này ngọ thái ra tuế này đúng không mùi là sinh tuế này ờ, đi ngọ báo rộng đúng không ạ nó sẽ nằm ở trong các trường hợp đó là uh, xung hình hại phá do đó là nó sẽ vào những cái trường hợp rất là không tốt bởi vậy cho nên chúng ta cần phải sử các cái phương án và chúng ta lưu tâm đến sức khỏe bản thân cũng như có những món vật phẩm bổ thân thì nó sẽ tốt hơn thì đây là cái vật phẩm là mặt là ờ, khai dương phú quý với cái chất liệu là ngọc bích ngọc hoàng điền đồng thời với những cái lối thiết kế ờ, với cái lối thiết kế màu xanh của hành mộc với lại là cái hình tượng của uh, hình tượng của cái uh, cái cái cái uh, hình tượng của gì ta à, mấy tiếng pháp với lại là là các hình tượng của cái ờ, yếu tố hành hỏa đây thì nó sẽ tăng cường thêm cái ờ, cân bằng yếu tố bổ sung thêm một khí và hỏa khí thì nó sẽ giúp cân bằng yếu tố của kim và thủy hỏa thổ thì nó sẽ tốt hơn bởi năm nay kim hàn thủy lạnh và thổ táo đúng không ạ nó khuyết hai ngũ hành mang sự cân bằng đó là mộc và hỏa bởi vậy cho nên sử dụng các vật phẩm trong ờ, Ờ, thiết kế của cái mặt khai dương phú quý nó sẽ tăng thêm cái yếu tố về màu khoản sẽ giúp cho cái sự cân bằng của âm dương ngũ hành năm nay sẽ tốt hơn đồng thời là hóa giải những cái phần xui của các cái à, con giáp năm 2020 này đúng không ạ tương tự đấy chúng ta có thể nhẩm cái ngày 2021 đúng không ạ 2021 tân sửu thì các tuổi là tuổi mùi này tuổi mùi này tuổi ngọ đúng không ạ đấy, rồi là tuổi tốt ừ. cũng đều có sự ảnh hưởng liên quan tới tuế đúng không ạ do chúng ta cần phải chú ý rồi Chị Lan Nguyễn muốn hỏi là năm 2020 thì tuổi canh tí và giáp tí sao bạn? Năm 2020 Năm 2020 canh tí, canh tí 1960 đúng không ạ? Và giáp tí 1984 Với các bạn hai tuổi này nó đều là những tuổi người ta gọi là tọa thay tuế đúng không? Người ta nói rằng là thái tuế đương đầu tọa và hô vô hỉ ác hữu hạ tức là bảo những làm là thái tuế đến cùng những cái tuổi mà trực thái tuế hay còn gọi là toán thái tuế thì nó sẽ có nhiều cái điều bất lợi trong cái ờ, công việc và sự nghiệp thì về cơ bản là chi tiết về cái vận hạn ờ, các vận hạn của tuổi giáp tý tuổi canh tý thì đã có trong cái cuốn tài liệu là kích tài lộc của năm 2020 chị cũng có thể là nếu như năm vừa rồi chị có đi học chị cũng có thể là nghiên cứu thêm hoặc là Uh, trong giai đoạn này thì thầy em đang có những chương trình ví dụ như mua cuốn uh, hướng dẫn nghi lễ tại gia được tặng luôn cuốn tài liệu kích tài lộc thì chị nếu như gia đình mình mà chưa có cái cuốn uh, hướng dẫn băn khấn mỹ tại gia chị có thể mua cuốn này 260 000 và được tặng luôn cuốn tài liệu kích tài lọc 500 000 thì về mình nghiên cứu thêm sẽ có rất nhiều những cái lời khuyên tốt cho bản thân à, còn đâu rằng là về chung tuổi tí năm 2020 sẽ có nhiều điều bất lợi nhưng năm 2021 thì tốt hơn 2021 là năm 2021 tân sửu tí sửu thì uh, hợp bởi vì cho nên rằng là năm 2021 tuổi tí nằm trong hợp trong uh, hợp thì thái tuế sẽ có nhiều điều bất lợi và cải thiện tốt hơn năm 2020 này ừ. trong năm 2020 này đặc biệt là những cái phương án mà chúng ta sử dụng cho những cái vật phẩm ví dụ như là cái mặt khai dương phú quý của nam này hay chúng ta có thể sử dụng các vật phẩm là mặt khai dương phú quý của nữ à, chị Lan cũng chú ý các vật phẩm khai dương phú quý của nữ nó sẽ như sau à, được thiết kế dựa trên cái uh, vẫn là chất liệu ngọc bích ngọc hoàng miền và các cái hình giọt lệ của cái yếu tố hành hỏa nó sẽ tăng cường thêm yếu tố về về cái cân bằng âm dương vũ khí nó sẽ tốt hơn hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái môn vật phẩm khác dễ dàng hơn ví dụ như vòng tam hợp đúng không ạ theo hội tam hợp của mình ví dụ như tuổi tý là trong bộ tam hợp ờ, thân thi tìm đúng không chúng ta sử dụng cái vòng tam hợp thân thi tìm đeo vào tay thì nó sẽ tăng cường thêm yếu tố sức khỏe và may mắn bình an hơn với chất liệu gỗ tử đàm cũng như đàm não nó đều những cái vật phẩm nó mang cái năng lượng rất tốt cho cơ thể con người hoặc là chúng ta sử dụng cái ờ, vòng ở đây là cái vòng ờ, phúc hòa trợ bệnh nó sẽ tăng cường thêm yếu tố về thân bệnh chúng ta cảm vững vàng À, nhân tiện đây giới thiệu thêm các cô chú chị một những món vật phẩm à, một trong những món vật phẩm mà thầy Tam Nguyên dành rất nhiều sự nghiên cứu và chế tác đó là cái vòng phúc hỏa chống bệnh như này nó gọi là vòng phúc hỏa chống bệnh bởi vì ở đây nó sẽ có hai cái ngoài chất liệu gỗ tử đàn thì chúng ta cũng quen thuộc trong việc sử dụng vòng tam hợp rồi thì đây nó có hai cái phần hai cái hạt trang hai cái hạt trang ở hai đầu nó có phiên bản vàng phiên bản bạc nhé nó có hai cái hạt trang nó khắc chữ phúc và chữ hòa để mang lại cái sự may mắn cũng như mang lại cái mong muốn về cái sự hòa thuận cũng như mang lại cái ý mong muốn về phúc khí dành cho gia chủ dành cho thân chủ bởi vì là uh, phúc hòa thì sinh tài đúng không ạ có phúc đức cũng như là có hòa khí thì sẽ sinh tài thôi do đó là cũng không cần phải cố gắng mà lao vào công việc để chiếm lấy uh, tài làm gì cả cứ tăng cường phúc khí cũng như là tăng cường hòa khí át hẳn sẽ sinh tài ở ngôi nhà hay ở cơ quan để cứ tăng cường hòa khí thì sẽ tốt hơn thì cái vòng phúc hòa chữa bệnh nó dựa trên yếu tố nghiên cứu cái, cái, cái nghiên cứu thiết kế như vậy tiếp nữa ở đây nó ở giữa sẽ một cái chạm nữa là cái chạm uh, à, à, cái chạm ở giữa được thiết kế bởi cái đầu hoa mai bởi đầu hoa mai năm cánh đúng không ạ? đầu hoa mai như lúc chúng ta nói rồi nó tượng trưng cho ngày xuân ngày tết cũng như là, là những cái năng lượng tốt của ngày xuân ngày tết đúng không ạ để mà uh, tăng cường thêm về mặt bình an tài lộc cũng như hóa giải khả thi và ở giữa luôn có một cái hạt uh, đá ở giữa luôn có một cái hạt đá hạt đá này theo cái nguyên tắc về ngũ hành kim một địa thổ ví dụ là khi chúng ta cầm đây là hạt đá mã não tóc vàng đá mang áo tóc vàng nó mang mảnh thổ đúng không ạ đấy hay một số các loại đá khác nữa ở đây rằng là đá uh, thạch anh quên đá thạch anh uh, tóc xanh đúng không ạ rồi đá thạch anh tóc đỏ đá thạch anh tóc đen đá thạch anh tóc trắng nó đều mang cái ngũ hành kim một điểm ở bên trong và đối với cái viên ngũ hành này chúng ta sẽ sử dụng ngũ hành theo như nào có phải rằng là tôi mệnh này tôi mệnh kia ví dụ như một chín tám tư giáp tý mệnh kim thì sử dụng cái đá màu kim đúng không ạ Có phải như thế cái việc chúng ta sẽ sử dụng tốt hơn nó căn cứ vào ngũ hành của hình dụng thần các cô chú chị nhé nó căn cứ vào ngũ hành của hình dụng thần thông qua cái lá số bát tự tinh bản của mỗi người xem là ngũ hành khuyết thiếu trong thân mệnh chúng ta sẽ là gì đúng không ạ căn cứ vào cái năm tháng ngày và giờ sinh chúng ta tìm ra được cái độ mức độ vượng si của ngũ hành cũng như là những cái ngũ hành có khuyết thiếu trong thân ngũ hành khuyết thiếu đấy nó tạo ra sự cân bằng và tạo sự cân bằng đấy người ta gọi đấy chính là thủy dụng thần và cái màu sắc của cái viên đá bên trong nó sẽ sử dụng theo ngũ hành của thủy dụng thần như vậy thì ờ, với các bạn là cần phải có đầy đủ 5 tháng ngày giờ sinh của các cô chú chị mới để quyết định được các cô chú chị nên sử dụng cái ờ, màu viên đá nào sao cho nó phù hợp sao cho phù hợp và vâng, một số các câu hỏi tiếp ạ à, một số các câu hỏi tiếp chúng ta sẽ kết thúc video livestream này vào 12 giờ 30 nhé Chị Mạc Oanh hỏi tuổi Ất Sửu 1985 nữ thì nên dùng vật phẩm phong thủy gì? Tuổi Ất Sửu 1985 nữ tuổi sửu với các bạn tuổi sửu năm 2020 này nó sẽ có nhiều cái sự ờ, tương hợp tốt với thái tuế bởi vì năm 2020 canh tí thì tí sửu nhị hợp bởi vì cho nên rằng là năm 2020 thì tuổi sửu có nhiều cái sự tương hợp tốt với lại thái tuế canh tí do đó cũng sẽ có nhiều cơ hội trong cái việc đi kết giao làm ăn cũng như là tăng trưởng thêm cái mối quan hệ tốt ờ, về mặt tình cảm sẽ tốt à, tuy nhiên rằng là uh, nó sẽ có nhiều điều lưu tâm trong năm sau năm sau 2021 tân sửu thì uh, tuổi sửu này lại gặp trường hợp là tọa thái tuế giống như canh tí năm nay đúng không ạ tân sửu năm 2021 uh, ờ, sẽ là một năm mà tuổi sửu phạm phải trường hợp là tọa thái tuế thì thái tuế đương đầu tọa vô hỷ ác hữu hạn tức là vào năm thái tuế đến tuổi thì uh, nếu như không có chuyện vui thì chắc chắn vẫn có chuyện buồn luôn ờ, không có chuyện vui thì vẫn có chuyện buồn xảy đến do đó là không có niềm vui thì vẫn có nỗi buồn ừ, vô hỷ ác hữu hạn do đó là cần phải chú ý nhiều sức khỏe do đó năm nay là cái năm mà vận khí đang được tốt bởi vì chúng ta nên có phương án kích hoạt vận khí trong năm nay trở nên tốt hơn trong 6 tháng đầu 6 tháng cuối năm này để mà chuẩn bị cho một cái vận khí nó vượng hơn để năm sau chúng ta bớt đi cái sự nhọc nhằn về năm thái tuế đúng không ạ bớt đi sự nhọc nhằn năm thái tuế thì về cơ bản tuổi sửu nằm trong bộ tam hợp tỵ xấu sửu do đó rằng là cũng có thể sử dụng cái vòng tam hợp đó là vòng tam hợp tỵ xấu sửu như thế này chị nhé hoặc là để mà căn cứ luận giải chi tiết hơn liên quan đến vật lý bản thân cũng như là, những cái liên quan đến màu sắc phù hợp ngành nghề phù hợp cũng như là, những cái ờ, lưu tâm đến vật lý bản thân thì chị ờ, nên có cái năm tháng ngày và giờ sinh của các bạn ấy tức là đầy đủ bốn yếu tố là năm tháng ngày giờ sinh thì phong thủy đạo viên sẽ căn cứ để đưa ra một cái lá số bát tự trong đó có quyết định đến cái ngũ hành hủy dụng thần cái ngũ hành hủy dụng thần đấy nó sẽ đưa ra đến quyết định là ờ, nên sử dụng cái màu sắc nào để bổ cho thân tức là màu đấy sẽ quyết định màu chân ga có đẹp màu phòng ngủ màu thiên thiết bị ờ, phương tiện đi lại ví dụ mua xe màu gì sử dụng trang phục màu gì màu trên cao điện màu gì và những vật phẩm mẫu thân thì nó nên có chủ đạo ngũ anh màu gì thì như vậy là sẽ chi tiết hơn nữa à, thì chỉ nên có cái ờ, năm tháng ngày giờ sinh của các bạn trợ lý các bạn sẽ tư vấn kỹ hơn à, còn các vật phẩm như năm 2020 và năm 2021 này tuyệt vời nên sử dụng đó ví dụ như cái vòng cái mặt khai dương phú quý này thì nên sử dụng này cái khai dương phú quý này là một trong những vật phẩm rất dễ sử dụng mà các bạn nữ nên sử dụng trong năm 2020 và năm 2021 này luôn Đấy, ờ, rất là tốt, rất là tuyệt vời luôn Đấy. Chúng ta có khả năng sử dụng đến những vật phẩm bổ thân đúng không ạ? Thì xếp chung xếp lại, xét đi xếp lại chúng ta sẽ thấy rằng là yếu tố chúng ta ứng dụng phong thủy trong cuộc sống thì nó sẽ ứng dụng hai cái chủ đề, hai chủ thể. Thứ nhất là ngôi nhà chúng ta và thứ hai là bản thân chúng ta đúng không ạ? ngôi nhà chúng ta thì nó căn cứ vào yếu tố là ngoại cục bên ngoài và nội cục bên trong đúng không ạ thì khi mà thầy tam nguyên đi khảo sát như thế thì phải căn cứ rất nhiều đến yếu tố là ngoại cục bên ngoài bên ngoài ngôi nhà như thế nào nội cục bên trong bố trí bên trong như thế nào và nếu như uh, xét về yếu tố vật lý bản thân thì căn cứ dựa trên năm tháng ngày và giờ sinh để luận giải những yếu tố bát tự ờ, sự nghiệp là làm sao đúng không ạ đại vận lưu liên vận như thế nào ngoài ra căn cứ vào cái yếu tố thái tuế hàng năm nữa để chúng ta đánh giá đúng không ạ về cơ bản các vật phẩm phong thủy thì cũng sẽ sử dụng các vật phẩm phong thủy cho ngôi nhà và cho con người chúng ta mà thôi trong ngôi nhà thì nếu như các trường hợp sắc khí bên ngoài đúng không thì đức chúng có nói là các cô chú chị sử dụng gương vậy quanh bắt đầu của đồi này nhé để mà hóa giải đúng không ạ à, hoặc là trong các trường hợp khác nữa chúng ta sử dụng một trong những vật phẩm tuyệt vời khác nữa mà thầy Lê Minh cũng có sự nghiên cứu và sử dụng trong thời gian này đó là gương thập nhị địa chi với những trường hợp ngôi nhà mà phải sắc khí bên ngoài chúng ta có thể sử dụng cái gương thập nhị địa chi này đặc biệt đặc biệt là như là đặc biệt là những ngôi nhà mà có trường hợp phạm phải đại tuế đúng không ạ ví dụ năm 2020 canh tí thì những ngôi nhà mà nó hướng chính bắc bởi vì phương chính tý là phương chính bắc và con giáp tý chủ quản đúng không ạ nếu những ngôi nhà nào hướng chính bắc tức là không độ cộng trừ 75 độ sang hai bên mà hướng hướng chính bắc đấy là là hướng gọi là hướng tây tuế thì năm nay nhất định cần phải sử dụng cái gương thập nhị địa chi để chúng ta treo ở trong nhà treo bên ngoài quên chúng ta sử dụng cái gương thập nhị địa chi để chúng ta treo bên ngoài với chất liệu bằng gỗ đào đây là loại gỗ mà các pháp sư cũng như các thầy phong thủy sử dụng để mà chế tác nên các vật phẩm pháp khí phong thủy để mà tịnh tà đúng không ạ ví dụ kiếm gỗ đào công ty gỗ đào đúng không ạ Đấy, sử dụng để mà chấn chặt rồi là chấn tà hóa sát không ăn gì rồi thì trên đây được khắc hình đồ hình của 12 con giáp tức là thập nhị địa chi quý thần được khắc ở bên ngoài này phía mặt đằng sau thì được phối kết hợp bởi đồ hình dương bát quái này tiếp theo là quẻ thiên thiên bát quái đúng không ạ thiên thiên bát quái và phía bên ngoài đây là đồ hình của nhị thập bát tú nhé đấy thứ nhất là đồ hình của cửu tinh đồ là thư này tiếp theo là uh, nhị thập bát tú tinh quân được khắc chế bên ngoài ừ, đúng không ạ đó bởi vậy cho nên rằng là nó sẽ mang những cái năng lượng từ vũ trụ khởi nguyên và năng lượng uh, ờ, tinh hóa sắc của chất liệu gỗ đào đây là loại gương là rất tốt dành cho các gia đình về cơ bản treo để mà nghênh cá ghế này thứ hai là treo để mà hóa sát này đấy để mà tăng cường thêm cái phúc khí cho gia đình thì sử dụng gương thực nhị để chi là rất dễ sử dụng luôn thay các loại gương bát quái thông thường nhé chúng ta đừng có ra chợ hoặc ra cửa hàng đồ đồ thờ cúng thông thường chúng ta mua mua mấy cái gương bát quái gương về treo vớ vẩn linh tinh sai hết đấy nó sai luôn cả cái đồ hình âm dương luôn không không do đó tuổi ất sửu năm nay thì các bạn là năm nay có sẽ có nhiều cái điều thuận lợi hơn cố gắng bứt phá trong năm nay có nhiều cơ hội là làm gì thì làm năm nay năm sau thì ẩn mình đi nhé năm sau vận khí đi xuống thì nên ẩn mình đi không không không không không không làm gì đâu Um, anh Thắng có đặt câu hỏi là uh, ờ, 1994 nam nên đặt gì ở bàn làm việc để công việc thuận lợi ạ? 1994 nam tuổi giáp tuất nên đặt làm đặt gì trên bàn làm việc với các bạn rằng là nếu như căn cứ vào cái công việc bạn thì nên có cái ờ, nên có cái uh, ngành nghề cụ thể hơn xem là bạn làm ngành nghề gì để chúng tôi có thể là căn cứ để mà xem là ngũ hành cái ngành nghề đấy các bạn đã làm trong ngũ hành gì để có cái sản phẩm tương thích cái thứ hai là nếu như tuổi giáp tuất mà đặt trên bàn làm việc thì người ta thường sẽ sử dụng theo những nguyên tắc như sau thứ nhất là người ta sẽ sử dụng các loại cầu đá thạch anh để nó tăng cường thêm yếu tố bổ khí cho thân mệnh thì cũng cần phải căn cứ vào năm tháng ngày và giờ sinh của bạn tức là bốn yếu tố năm tháng ngày giờ sinh để quyết định lên cái ờ, ngũ hành thủy dục thần ờ, mà khuyết thiếu trong thân bạn là gì và sau đó quyết định đến cái màu sắc của cầu đá sử dụng ví dụ như khuyết mộc thì chúng ta sử dụng đá cầu đá florid màu xanh mộc nếu như khuyết hỏa chúng ta sử dụng cầu đá thạch anh hỏa nếu như khuyết kim chúng ta sử dụng cầu đá thạch anh trắng mà khuyết ngũ hành ờ, thủy chúng ta sử dụng cầu đá thạch anh kim đúng không ạ khuyết ngũ hành thổ chúng ta sử dụng cầu đá thạch anh vàng hoặc là canxi chạm canxi vàng cũng rất là ok chúng ta dùng các cầu đá thạch anh đấy để tăng cường bổ huyết thân mệnh cho cơ thể để giúp cho cái việc thân mệnh có sự hài hòa và ngũ hành kích hoạt thêm năng lượng khí như là ngũ hành khí để tốt hơn tiếp theo nữa là ờ, người ta căn cứ theo cái yếu tố về lộc mã quý nhân của tuổi bạn để người ta lựa chọn cái linh vật đặt trên bàn làm việc để tăng cường thêm tài lộc hoặc tăng cường quý nhân tương trợ ví dụ là giáp thì lộc ở dần giáp thì có tuổi thiên đồng tuổi dần do đó người ta cũng có thể là đặt cái con giáp dần ở trên bàn làm việc con sát dần ở đây được gọi là dần quý thần ở trong bộ thập nhị quý thần người ta sử dụng con sát dần tức là con hổ à, người ta đặt cái tượng linh vật hổ đấy lên trên bàn làm việc bởi vì tuổi giáp thì có tuổi thiên lộc là nằm ở tuổi dần do đó là người ta sử dụng con giáp dần đấy người ta đặt trên bàn để tăng cường thêm yếu tố tài lộc cho bản thân mình đây cũng chính là cái tuổi mà họ các bạn để bạn có thể lựa chọn là người kết hợp làm ăn ví dụ 1986 là tuổi bính dần đúng không ạ hoặc là các tuổi dần khác 1974 giáp dần hoặc là tuổi 1998 dần nhé là các tuổi hợp với bạn thứ hai là tuổi quý nhân tuổi quý nhân người ta sử dụng ví dụ như là giáp thì có quý nhân là sửu và mùi đúng không ạ thì bạn có thể sử dụng cái con giáp sửu hoặc là con giáp mùi sửu đây là con trâu đúng không ạ mùi là con dê người ta sử dụng hình tượng con giáp trâu và dê người ta đặt trên bàn làm việc để cái tăng cường thêm quý nhân tương trợ thì đây cũng chính là hai cái tuổi tiếp theo mà bạn có thể lựa chọn để mà cho cái tuổi uh, kết hợp làm ăn đối với mình đúng không ạ là tuổi sửu tuổi mùi là hai cái tuổi để gọi là tuổi quý nhân của bạn ví dụ như là 1997 đinh sửu 1991 tân mùi đúng không đấy do đó là ba cái tuổi là dần sửu mùi là ba cái con giáp mà bạn có thể đặt ở trên bàn làm việc để tăng cường thêm quý nhân hoặc là cho mình tùy theo mục đích ví dụ mục đích đợt này là muốn tăng cường thêm quan lộc thì tôi sử dụng con giáp dần mục đích đợt này là có nhiều tiền nhân quý phá thì sử dụng cái ờ, sửu mùi đúng không ạ rồi là những cái trường khác ờ, mà muốn bổ khuyết thẳng trực tiếp vào cái thân mệnh thì căn cứ vào ngũ hành của củaỷ xuống thần căn cứ vào năm tháng ngày giờ sinh nhé bạn nhé đó thì bạn để lại đầy đủ năm tháng ngày giờ sinh thì các bạn trợ lý tư vấn thêm cho bạn kỹ hơn à, ờ, còn là số bát tự sẽ tư vấn kỹ hơn nhân viên văn phòng ngành ngân hàng nhân viên văn phòng ngành ngân hàng nhân viên văn phòng ngành ngân hàng nhân viên văn phòng ngành ngân hàng nếu như nhân viên văn phòng ngành ngân hàng ví dụ như hạn nhân viên văn phòng ngành ngân hàng thì nó sẽ rơi vào tùy nhá nó còn tùy vào vị trí bạn đây nó tùy vị trí ví dụ là hạn trong ngành ngân hàng của bạn ngành ngân hàng bạn thì anh thuộc thủy đúng không ạ liên quan đến tài à đúng. trong ngành ngân hàng ví dụ bạn ở vị trí nhân viên tư vấn tài chính ngân hàng thì vị trí nhân viên tư vấn tài chính ngân hàng nó cũng anh thuộc thủy nhưng nếu như làm ở cái bộ phận liên quan đến kế toán kiểm toán của ngành ngân hàng thì lại anh thuộc kim nhưng nếu như bạn thuộc về phòng hành chính nhân sự để lo đời sống nhân sự trong ngành ngân hàng thì lại thuộc anh thuộc mộc do đó là chính xác vị trí thì nó lại càng tốt hơn nữa nhé chính xác vị trí thì lại càng tốt hơn nữa đúng không rồi bao nhiêu một vòng tay dạ. phúc à phúc hòa trợ à vòng tay à, phúc hòa trợ mệnh phúc hòa đúng không ạ và khai dương phú quý à vòng tay vòng tay chỉ chỉ lan như đây vòng tay gọi là vòng tay phúc hòa trợ mệnh còn đối với mặt đeo trên người nó gọi là khai dương phú quý thì để các bạn bên em các bạn sẽ nhắn tin tư vấn cho chị cả hai thôi nhé các bạn sẽ tư vấn chị cả hai luôn ok Đấy được các cô chú chị chúng ta nên lưu ý ờ, vui lòng tham gia group chúng ta gõ trên thanh tìm kiếm nhé là group cộng đồng phong thủy tam nguyên đúng không ạ chúng ta gõ trên group là cộng đồng phong thủy tam nguyên thì sẽ thấy một group của phong thủy tam nguyên đấy thì chúng ta qua vào cộng đồng đấy chúng ta bấm tham gia và trả lời các câu hỏi ờ, cơ bản này đó thì chúng ta sẽ tham gia vào group cộng đồng phong thủy nhân viên và tại trong đó thì ờ, cũng có rất nhiều các đội ngũ trợ lý các bạn ấy thường xuyên đăng các bài viết chia sẻ kiến thức phong thủy trong đấy cái thứ hai là các cô chú chị thoải mái đặt các câu hỏi ở trong đó để được tư vấn nhiều hơn à, để tư vấn nhiều hơn tất cả các câu hỏi liên quan đến cá nhân các cô chú chị không phải lo không phải sợ à, thì cứ đặt câu hỏi ở trong đăng bài trong group đấy à, đội ngũ uh, admin sẽ tiến hành duyệt câu hỏi và sẽ có một đội ngũ trợ lý kết nối để tư vấn miễn phí các cô chú chị cho đấy. đây là group uh, quy hợp các cái thành viên trong cái khóa phích tài lộc và khóa sự lý của thầy tam viên uh, để mà tư vấn là do đó là các cô chú chị cứ tiến hành là kết nối ở trong cái group đấy để mà uh, các bạn trợ lý sẽ tư vấn sâu hơn kỹ hơn cho thì uh, chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội để đặt các câu hỏi bên trong uh, ngoài ra cũng để gọi điện đến số 902 để mà các bạn trợ lý sẽ tư vấn kỹ hơn cho các cô chú chị rồi chia sẻ video livestream nhé chia sẻ video livestream để Đức Trung cũng như là các uh, trợ lý sẽ tư vấn thêm các cô chú chị cho à, chú ý là như Đức Trung ở đây nói là phong thủy có phong thủy ngoại trục phong thủy nội cục đúng không ạ không thì đối cục thì nó liên quan đến các công năng như là bếp và nhà vệ sinh đúng không bếp và nhà vệ sinh một trong những trường hợp nhà vệ sinh phạm phải sát khí rất nhiều đó nhà vệ sinh phạm sát đúng không ạ có bốn cái vị trí nhà vệ sinh phạm phải cái sát khí mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến gia chủ này thứ nhất là vì nhà vệ sinh đặt vào cung bản mệnh cái thứ hai là nhà vệ sinh đặt vào các cái ờ, vị trí cung quan trọng như là càn cung càn cung trong dịch học là cung của người trợ chủ đúng không ạ do đặt vào càn cung nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người chồng người cha nhà cái thứ ba là nhà vệ sinh đặt vào cái cung của là trung cung của trong ngôi nhà tức là ở giữa và cái thứ tư đó là chúng ta mở cửa chính ra mà nhìn thấy thẳng ngay cái cửa nhà vệ sinh thì đây là một trong những cái trường hợp sát lý trong nội cục của nhà vệ sinh đấy thì nếu trong trường hợp như thế thì thầy Tam Nguyên cũng Đức Trung đã có rất nhiều những video hướng dẫn các cô chú chị rồi đúng không trường nhà vệ sinh mà phản sát như vậy nhé. thứ nhất đặt vào cung bản vậy này cái thứ hai đặt vào càng cung cái thứ ba là đặt ở giữa nhà trung cung và cái thứ tư là mở cửa chính mà nhìn thấy ngay cửa nhà vệ sinh chúng ta cần phải sử dụng những gương bắt quái có đầu của rồi à đâu gương bắt quái có đầu của cù chúng ta sẽ sử dụng cái gương mặt vai đầu phù để chúng ta sử dụng xử lý cái nhà vệ sinh như thế nhé ngoài ra trong nhà vệ sinh chúng ta sử dụng một cái hũ gọi là hũ thạch anh bảo bình thủy chúng ta sẽ sử dụng cái hũ đá thạch anh bảo bình thủy như này nhé trong đây nó có có đá thạch anh trắng nó mang cái hũ lửa nó mang nó mang cái yếu tố là là dương khí rất là tốt để mà hóa giải cái cái âm khí trong nhà vệ sinh chúng ta sẽ sử dụng cái hũ đá thạch anh bảo bình thủy nó đặt trong nhà vệ sinh nhé thì đấy là một trong những cái chúng ta lưu tâm thêm thì có lẽ trong video sau thì chúng chung sẽ phân tích kỹ hơn về các trường hợp sát khí của nhà vệ sinh này hoặc một số những cái trường hợp lỗi sai không bị có hết. đúng không ạ một số những cái điểm thần sắc quan trọng mà chúng ta cần phải tránh bị đặt tiếp chúng ta cần phải chú ý đặt vào nhé còn một trong những cái vật phẩm để xử lý đấy chính là cái đầu kiện của tinh này ờ, tiết lộ ngăn ngắn đấy thôi để các chú chị biết nhé một trong những cái pháp lý mà xử lý cái trường hợp bếp hoặc không chỉ đó là điều kiện của tinh về phương án sử dụng như thế nào thì các cô chú chị có thể inbox thêm để trợ lý tư vấn thêm đó chia sẻ video livestream này cũng như là tham gia group cộng đồng phong thủy lâm viên cũng như là đặt câu hỏi dưới phần bình luận để được tư vấn miễn phí các cô chú chị nha Đấy, phong thủy là cách mà chúng ta ứng dụng để kiến tạo một không gian sống một môi trường sống do đó rất dễ thôi à, chúng ta chăm chỉ học cái chúng ta có thể nhìn thấy ngay những kỹ phong thủy rất dễ ứng dụng trong cuộc sống cũng như nếu mà không biết thì hãy đặt niềm tin vào chuyên gia để được tư vấn kỹ càng hơn phong thủy lâm viên tự hào là một trong những đơn vị đi đầu để mà hỗ trợ tư vấn các cô chú chị đó rồi, hãy bấm nút chia sẻ video và đặt câu hỏi xuống dưới phần bình luận đồng thời tham gia group cộng đồng không thể tên miên để được tư vấn hỗ trợ nhiều hơn. Đức Trung xin cảm ơn nha, như hẹn gặp lại các cô chú chị trong những video livestream tiếp theo. Xin cảm ơn, à, nhớ bấm nút chia sẻ nhé. Xin chào.